thân tôi mang kiếm phu không được ngày vẫn bên nhau nhưng đôi đua bóng mèo vẫn mê đường trời bấm bạc em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi tôi chăng